lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xỏ sợi len vào nha bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân trước trước khi tạo các cái mũi móc xích để móc phần thân của yếm thì bây giờ mình sẽ tiến hành xỏ các cái hạt cườm này vào trong sợi len ha thì cái hạt cườm của mình nó có cái khoảng trống nhỏ nè cái việc luồn cái sợi len vào trong cái khoảng trống này rất là khó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xỏ vào một cách dễ dàng nha ở đây mình sử dụng keo nến các bạn sẽ chích cho mình một ít keo vào cái đầu len này sau đó dùng tay vo thật mạnh vào để cho cái đầu len của mình nó bết dính lại và nó nhỏ lại nè ta sẽ vo thật mạnh vào nhé thì lúc này cái đầu len của mình nó sẽ nhỏ lại và có độ cứng kép nè đây giống như một cây kim nhỏ ha thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành xỏ cho mình các cái hạt cườm vào trong cái đầu sợi len đây lúc này ta sẽ xỏ vào cái đầu hạt cườm này một cách dễ dàng hơn nè Đối với cái phần yếm này mình có trang trí 10 hạt cườm để tạo cái phần hạt cho quả dưa hấu á, nên mình sẽ xỏ vào đây 10 hạt cườm nha. Các bạn sẽ xỏ cho mình liên tiếp 10 hạt cườm vào trong cái đầu dây này. sau khi đã xỏ được các cái hạt cườm vào trong sợi dây len rồi thì các bạn tiến hành kéo cho mình các cái hạt cườm này xuống phía dưới bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần thân của yếm các bạn cắt cho mình cái đầu len mà ta tạo ở đây nè ta sẽ cắt cái đầu len cứng này đi ha dùng đầu kim 3.0 mm tạo cho mình ở sợi len màu đỏ này một nút móc và kéo lên qua vòng tròn dùng tay kéo sợi lên dài để thành một nút từ nút này móc lên một dây móc xích ngang bằng được với cái phần ngực của bé ha bằng với cái chiều ngang của ngực nha 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ở đây mình đã móc lên được 38 mũi móc xích tương đương với cái bề ngang ngực của bé ha tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích 1 2 3 sau đó móc vào chân móc thứ 38 một mũi kép đơn tương tự chân thứ 37 cũng móc một mũi kép đơn vào đây chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu dây cuối cùng ha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc được 38 mũi kép đơn vào 38 chân móc đầu tiên thì ở các cái chân móc này các bạn sẽ chia ra cho mình 3 điểm nha đây một điểm nằm chính giữa và hai điểm nằm ở hai bên như thế này để ta trang trí ba hạt cườm vào đây hoặc là nếu không thích trang trí ba hạt các bạn cũng có thể trang trí đều ra 4 hoặc 5 hạt nha tùy vào sở thích của mỗi người tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo các bạn sẽ tiến hành giảm một mũi cho mình ở đầu và cuối hàng móc thì giảm mũi ở đầu tiên ta sẽ móc như sau các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn móc vào đây một mũi kép đơn nha chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn tương tự cho chân kế tiếp cũng móc vào đây một mũi kép đơn và các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc mà mình đánh dấu đầu tiên mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi đã móc được đến cái chân móc mà ta đánh dấu các bạn tiến hành tháo kim đánh dấu ra và ta sẽ móc một hạt cườm vào đây để móc một hạt cườm vào đây thì các bạn sẽ tiến hành lấy len sau đó kéo cho mình một hạt cườm ra phía trước ta sẽ lấy len sau đó kéo cho mình cái hạt cườm ra phía trước của đầu kim nè và móc vào cái chân móc kế bên là chân móc mà ta đánh dấu á móc vào đây một mũi kép đơn đâm kim vào chân móc kéo lên kéo qua hai chân móc trên kim thì lúc này cái hạt cườm của mình nó nằm ở phía ngoài nè ta được một mũi kép đơn ở cái hạt cườm này ha tiếp tục móc vào các chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu tiếp theo mỗi chân móc cũng tương tự móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái chân móc ta đánh dấu thứ hai thì các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra và tạo cho mình một hạt cườm ở đây cũng tương tự kéo cho mình cái hạt cườm ra phía trước tạo một hàng cườm tương tự như vậy nha thì ta sẽ tiến hành lấy lên nè sau đó tiếp tục kéo cho mình một hạt cườm ra phía trước đưa cái hạt cườm ra phía trước đầu lên nha sau đó móc cho mình vào cái chân móc ta đánh dấu ở đây một mũi kép đơn lúc này hạt cườm của mình nó sẽ lộ ra ở bên ngoài nè tương tự như cái hạt cườm đầu tiên thì ta được hai hạt cườm rồi ha tiếp tục móc cho các chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng làm tương tự cho đến chân móc mà ta đánh dấu cuối cùng khi móc đến chân móc mà ta đánh dấu cuối cùng thì cũng tháo kim đánh dấu ra sau đó tạo cho mình một hạt cườm tương tự như hai hạt cườm mà ta móc ban đầu á đây cũng đưa hạt cườm ra phía trước sau đó móc vào đây một mũi kép đơn như vậy là ở hàng móc thứ hai ta tạo ra được ba hạt cườm để tạo hạt cho cái họa tiết của mình tiếp tục các chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở hai chân móc cuối cùng các bạn sẽ chừa ra nha để ta chụm lại thành một chân móc đến chân móc thứ ba nè tính từ ngoài vào trong hai chân móc cuối cùng của hàng móc này ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân các bạn tiến hành lấy len sau đó đâm kim vào chân kế cuối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 tiến hành quay ngược đầu móc lại thì ở hàng móc thứ ba này mình sẽ không móc hạt cườm các bạn sẽ móc cho mình giảm một mũi ở đầu và cuối hàng móc tương tự như cái hàng móc thứ hai thì chân móc đầu tiên bỏ qua và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn nè như vậy là ta đã giảm được một mũi ở đầu tiên rồi ha các chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho mình mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho hàng móc thứ ba thì ở hai chân móc cuối cùng các bạn cũng tiến hành giảm cho mình thành một mũi và cũng tương tự lấy lên và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo lên qua ba chân móc trên kim tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại sau khi hoàn tất được hàng móc thứ ba ở hàng móc thứ tư ta cũng tiến hành giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc và hàng móc thứ tư là hàng móc số chẵn này thì tương tự như hàng móc số 2 các bạn sẽ tiến hành đánh dấu cho mình hai chân móc và hai chân móc là nó sẽ nằm ở chính giữa của ba cái hạt cườm ở phía dưới nè để ta tạo được hai cái hạt cườm ở hàng phía trên này nha chân móc đầu tiên bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn để tay giảm một mũi đầu tiên sau đó các chân móc kế tiếp mỗi chân móc sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc cho đến chân móc mà ta đánh dấu ở đây khi đến cái chân móc mà mình đánh dấu tiếp tục tháo cho mình kim đánh dấu ra sau đó kéo cho mình hai cái hạt cườm lên phía trên đây ta tiến hành tháo kim đánh dấu ra sau đó tạo một hạt cườm vào cái chân móc mà ta móc ở đây nè và cái cách tạo hạt cườm cũng tương tự như ba hạt cườm ở phía dưới cũng đẩy cho mình hạt cườm ra phía trước lấy len sau đó đưa hạt cườm ra phía trước kim và móc vào cái chân móc ta đánh dấu một mũi kép đơn ta được hạt cườm thứ tư sẽ nằm chính giữa của hai hạt cườm ở phía dưới nè tiếp tục các chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng móc tương tự cho đến chân móc mà ta đánh dấu tiếp theo móc tương tự cho đến chân móc này nha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc được đến cái chân móc mà ta đánh dấu tiếp tục tháo kim đánh dấu ra và cũng tạo một hạt cườm cho cái chân móc này lấy len sau đó đẩy hạt cườm ra phía trước đầu kim và móc vào cái chân móc ta đánh dấu một mũi kép đơn như vậy là ở hàng móc thứ tư ta được hai hạt cườm và hai hạt cườm này nó nằm xen kẽ với các cái hạt cườm phía dưới nha tương tự cho các chân móc kế tiếp mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng chừa ra cho mình hai chân móc cuối cùng để chụm lại thành một chân đây chừa ra hai chân cuối cùng này ha hai chân móc cuối cùng này cũng chụm lại thành một chân cũng lấy len sau đó đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim tiếp tục lên hai mũi móc xích ở các hàng móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc nè mỗi hàng móc ta đều giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc nha sau đó các bạn sẽ móc cho mình cái hàng móc số lẻ ta sẽ không có hạt cườm và hàng móc số chẵn các bạn sẽ tạo cho mình các cái hạt cườm ở hàng móc thứ năm ta sẽ không móc hạt cườm và hàng móc thứ sáu là cái hàng móc số chẵn á, các bạn sẽ tạo cho mình các cái hạt cườm và xen kẽ với những cái hạt cườm mà mình tạo ở phía dưới nha móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi chiều cao của phần thân áo này vừa đủ đến cái phần cổ của bé thì các bạn ngưng đây ta cũng móc xen kẽ ha và tất cả các cái mũi móc đầu tiên ta giảm đều bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn ở đây mình đã móc tổng cộng là được 9 hàng móc và các cái hàng móc này cũng tạo hạt cườm xen kẽ với nhau ha ta có 9 hàng móc như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần viền này từ chân móc cuối cùng móc lên một mũi móc xích thì các bạn sẽ tiến hành quay cái mặt phải của cái mẫu yếm mình ra phía ngoài nè ta sẽ bắt đầu viền ở cái hàng mặt phải này móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn đây là chân đầu tiên nè các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi móc đơn và cái phần viền này mình không giảm mũi nha chân kế tiếp cũng một mũi móc đơn tương tự chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi đã viền được hàng móc đầu tiên cho đến cuối hàng ở chân móc cuối cùng móc lên hai mũi móc xích sau đó cũng móc vào chân móc cuối cùng mà ta vừa móc này thêm một mũi móc đơn nữa như vậy là ở đây mình tạo ra được một khoảng trống nè để lát nữa mình có thể móc sợi dây lên nha tiếp tục cái phần viền ở bên hông này ta sẽ di chuyển kim đến cái chân móc ở hàng phía dưới nè chân móc ở hàng phía dưới này và móc vào chân móc này cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc 1 và 2 tiếp tục móc vào chân móc bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn vào đây và chân kế tiếp cũng tương tự móc hai mũi móc đơn vào đây và ta sẽ móc liên tục như vậy cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc sau khi đã viền được một phần bên hông cho đến cuối hàng thì ở chân móc cuối cùng của cái hàng móc cuối cùng này nè các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng này và móc vào đây một mũi móc đơn sau đó móc lên hai mũi móc xích và cũng móc vào chân móc ta vừa móc thêm một mũi móc đơn nữa tức là chân móc cuối cùng ta sẽ có hai mũi móc đơn và xen kẽ là hai mũi móc xích nha ta cũng tạo ra được một khoảng trống để làm phần dây nè các chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì ở đây các bạn sẽ tiến hành viền cho mình các cái mũi móc đơn cho đến cái chân móc cuối cùng này cũng tạo cho mình một khoảng trống để mình làm cái phần dây cài nè móc vào đây một mũi móc đơn lên hai mũi xích và móc tiếp vào đây một mũi móc đơn sau đó tiếp tục viền cái phần bên hông này cho đến chân móc cuối cùng ha chân cuối cùng sẽ là cái chân móc ta móc mũi móc đơn ở đây nè Sau khi đã viền được thân áo cho đến cuối hàng móc bằng các cái mũi móc đơn thì tiếp tục ở chân cuối cùng sẽ là cái chân móc đầu tiên mà ta móc mũi đơn nè cũng móc vào đây cho mình tiếp một mũi móc đơn nữa sau đó di chuyển kim đến cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời như vậy là ta vừa viền được cái phần thân áo ha từ đây tiếp tục móc lên cho mình một dây móc xích và sợi dây móc xích này nó sẽ có cái chiều dài vừa đủ để ta có thể luồn ra phía sau cột vào cổ của bé thì ở đây mình chỉ làm sợi dây mảnh thôi nha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 móc lên một dây móc xích bằng với các sợi dây ban đầu Đối với sợi len thừa ở phía sau này, khi móc xong các bạn sẽ dùng cho mình đầu kim nhỏ và mình giấu các cái sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để cho cái mũi móc của mình nó được hoàn mỹ hơn. sau khi đã hoàn tất được 4 sợi dây để cài điều chỉnh cho phần thân áo thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc viền cho cái phần lai áo ở đây mình sử dụng màu trắng để tạo một hàng viền màu trắng trước nha ta sẽ đưa sợi len màu trắng ra phía sau mũi móc nè và cũng bắt đầu móc cho mình ở cái hàng móc mặt phải của phần yếm nha đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái phần viền ở phía dưới nè sau đó kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích cũng móc vào chân móc ta vừa lấy sợi len này nè móc tiếp vào đây cho mình một mũi móc đơn lưu ý khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha tiếp tục móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Thì sau khi đã viền được hàng móc đầu tiên cho phần lai áo, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và cắt len. Bây giờ ta sẽ móc tiếp cái hàng móc bèo ở phía dưới để tạo cho cái phần thân yếm nó có điểm nhấn hơn nha. Ở đây mình sử dụng màu xanh lá. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút ở cái đầu dây này. Và ta cũng bắt đầu móc ở cái hàng mặt phải của hàng móc phía dưới nè tạo một nút móc và kéo lên qua vòng tròn dùng tay kéo sợi lên dài để thành một nút di chuyển kim đến cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở hàng màu trắng đâm kim cho mình vào chân móc mũi móc đơn đầu tiên này sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên hai mũi móc xích Di chuyển kim đến chân móc kế bên và móc vào chân kế bên này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Chân kế bên cũng tương tự, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. một và hai Khi đã được 4 mũi kép đơn cho hai chân móc đầu tiên, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân móc kế bên và móc vào đây một mũi dời. ta tạo ra được một họa tiết viền đầu tiên từ đây lên hai mũi móc xích hai chân móc kế bên này ta sẽ tạo một họa tiết tương tự như hai chân móc ở phía dưới này mỗi chân móc sẽ móc hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc tương tự chân thứ hai cũng móc vào đây hai mũi kép đơn như vậy là ta có được 4 mũi kép đơn cho hai chân móc lên hai mũi móc xích và di chuyển kim đến chân móc kế bên móc vào đây một mũi dời tiếp tục lên hai mũi móc xích hai chân kế bên cũng tương tự mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc để cho cái phần bèo này nó có cái độ cong lại nè móc vào hai chân kế bên này tạo cho mình bốn mũi kép đơn cho hai chân móc móc lên hai mũi móc xích di chuyển kim đến chân kế tiếp và móc vào đây một mũi dời tiếp tục lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng ở mỗi họa tiết cũng tương tự móc vào hai chân móc mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc tiếp tục chân thứ hai hai mũi kép đơn móc lên hai mũi móc xích móc vào chân kế tiếp một mũi dời lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối hàng thì sau khi đã móc đến cuối hàng tạo cái độ bèo cho phần lai áo tiếp tục lên hai mũi móc xích và cũng móc vào chân móc cuối cùng một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc thì sau khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu áo yếm hình quả dưa hấu như thế này thì đối với cái mẫu áo này các bạn có thể phối thêm cho mình với một cái quần bikini như thế này hoặc là ta có thể phối thêm quần sọt nha đây chúc các bạn thành công